ơi nè mua giờ nè gà tươi đây mua gà tươi đây mua đây gà tươi nè phấn nhỏ à ê có làm ơn giúp giùm đi mà cô cũng biết đám người của mình rồi bà a thì nói không thích bà b chị lan thì nói không thích anh thụy không có cô vô bàn họ nói họ không đánh như vậy tức là ba thiếu một không được ông xã đã chửi tôi mấy lần rồi ảnh không cho buổi trưa đi đánh bài Ê, cô đánh tới 5 giờ mấy thì về ảnh đâu có biết cái quái gì chứ Đánh mặt trượt Gì đi lấy chai vậy Tội tình gì Thế già cô có biết bàn tay của tôi bị sâu mặt trượt cắn ngứa muốn chết luôn Khó chịu lắm Tôi biết Cô biết thì được rồi Chồng của cô có nhiều khi cả mấy ngày mới về nhà một lần Không phải Ảnh đang ở bên Macau đi chuyến tàu 5 giờ về đi Vậy thì đúng rồi Cô đánh tới 6 giờ thì dẹp xong về nhà Như vậy thì quỷ thần đâu có biết Có phải không Chết thì chết ê con nhỏ chịu đánh rồi ờ à, tới liền tới liền tới liền tới liền tới liền má nói liền mấy bà quỷ này sợ thu không kịp tôi tới liền nhức nhức đầu đánh cái gì mà đánh tám đồng, này tôi ăn hai giận No, no, no Đôi Lần này tôi nhất định giết chết cô Cô ăn tôi liên tục 9 ngày phải không Đánh cô 4 đồng phải không ừ, Tôi đánh cô một đồng Tôi đã dạy cho chị biết bao nhiêu lần Đánh bốn ra là phải nhịn Đương nhiên là giả Ý, đôi chọn tử tự lợn tự lợn phát tài điều chính tự lợn hôm nay chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa chĩa lực hết rồi yeah ủa nữa sao hoài vậy bây giờ không đánh nữa đâu thôi sao đừng chơi nữa nãy giờ thua nhiều quá rồi thiệt là thôi mà để người khác đánh đi hôm nay không đánh nữa alo ông sợ đó hả phải em lại không có ở nhà phải em xuống dưới đường để mua trái cây anh đang về được anh về tới là có canh ăn liền Đi thôi nhỏ à hôm nay đồ đủ ngon lắm à, Được được Thôi cúp gì Em sợ mấy bảo cần thiếu vậy ha Bye bye Nè đánh tiếp nè ừ. Đánh tiếp đi Thôi, cho Thôi xong Đánh chơi à. Nè tôi về giờ sao Nhánh này sao đây hả Nhánh dạ. này dạ, sao nói đi Chào Nói đi Bữa cá tính nha Bắt trước người ta đánh qua trường hả bà Bảy Đâu phải Hôm nay bà quên đem theo kiến già Ồ đang chờ đó ừ, Vậy chờ con gì Con này một đồng tư hả? Không phải yên Để tôi lập giùm Tự lật <laughs> Chồng của cháu Không có chồng cần gì phải tự lật Sao bà về quý vị bà Bảy Nàng bà không tự lật Ngày tháng ở khổ sở lắm đó Vậy không biết nữa sao Chồng cháu không cho cháu đánh bài buổi trưa Cháu phải về nhà nấu canh Ông Dương mới về tới hả Thôi chứ, Chồng tôi còn nhanh hơn Nè chị em Làm ơn Làm ơn tránh giờ Lại cố Lần này phải nhanh hơn trực thăng mới được Sơn chưa khô Thiệt tình Chắc lại đánh bậy Ông xã về tới đó hả Anh chờ một chút Em tắm xong là ăn cơm được rồi Tối nay không ở nhà ăn cơm Hả? Tại sao? Bây giờ anh theo anh Quỷ làm việc trên tàu casino của ảnh Tối nay anh có hẹn với người khách lớn đại hàng Tới nhà của anh ăn cơm Kêu anh dẫn vợ đi theo Được Dù sao mình cũng ít khi đi chơi chung Để em giới thiệu Bà xã của em Đây là ông chủ của anh, anh Quỷ Chào anh Quỷ Ngồi đi Nghe Tử Hồng nói Cô đánh mặt chưa thì là giỏi lắm Không phải Chỉ đánh với mấy bà nội trợ cho vui thôi Sao khiêm tốn quá vậy Em gái của tôi Bye bye Nghe nói Sư phụ của cô là đại sư mật chưa quá tâm đông Sư tỷ của cô là nữ hiệp mặt trượt ngọc tâm phi Cô đâu thế nào là bà nội trợ được chứ Tôi cũng đã lâu không có gặp sư phụ tôi <laughs> Vậy sao Vậy thì đúng lúc Hôm nay tôi có hẹn với một người khách lớn đại hàng ăn cơm Biệt danh của ổng là Trường Mẫn Ông cũng có dẫn theo thiên hồng mặt trượt đại hàng Trường Trang qua bên đây chơi chung với ổng nữa Đại Trường Trang Ừ Nghe nói cổ bên Đài Loan à, cậu tới liên tục 366 cuộc Ăn cả một căn building Anh Quỷ Mẫn đại nhân Đại Trường Trang đâu Đang lên tới Anh Quỷ Iron Passion Mẫn đại nhân Để tôi giới thiệu với ông Chức viên mới của tôi tử hùng Bà xã của quảnh tiểu phấn Nè Thừa lúc chưa dọn cơm Đánh giải giảng đi ha Trường Trang Ý của em thế nào Trường Trang Nghe lời sai bảo của Mẫn đại nhân con thì thấy lo cho các vị Gián đầu tiên đã tới tự là cùng một nước Trường Trang thành thật Có lỗi với các vị Tôi còn tưởng cao thủ đại hàng lợi hại gì nữa chứ Thì ra tay trái tay phải mới bên được có thêm một con Trường Trang không hiểu cô nói gì Đánh lại giám khách Đánh lại giám khách Sao bài của cô ít quá vậy Hả Vậy sao Mỗi người chỉ có 13 con Đã thiếu bài Đứng yên Trời Ôi, đau quá Anh thật thú em không thấy gì hết Anh ở đâu Bộ có tưởng chạy được dễ sao Hai tên hàng giả mạo Thực ra có phải người đại hàng không Xin lỗi Tôi là đại hàng thật Nhưng mà hàng để siêu Dám tới nhà của tao ra thủ đoạn Đánh gãy tay chân của bọn họ Lấy hết tiền trên người liền xuống núi Ờ à, à, à, Xin lỗi Xin lỗi Trời ơi tao đã buồn rồi Tao không thấy được Làm ơn cứu tôi Làm ơn Anh Thành Cặp mắt của em không thấy đường nữa Dùng cặp mắt của anh để thấy giùm em Quá trời Ờ chết đi mày Căng liền <laughs> hey, Thiên là tức cười Như vậy mà cũng có đồ giả nữa <laughs> à, Tiểu Phấn Công phu với bạn của cô cũng thiệt giỏi à, Tôi chỉ học được chút ít của sư phụ không biết công phu trên giường của cô có được hay không Anh Ngư à, Có phải muốn giải trò hay không Không mà xin lỗi người ta Không, không xin lỗi, lỗi đừng ông ra khỏi cõi này Hey Bỏ qua đi Bước vô nhà cũng là khách mà Ngồi xuống à. Có biết lúc nãy làm tranh thiệt mất mà không còn đàn bà đó tối ngày cứ sờ đùi của anh Còn đưa ngực cho anh coi Em không nóng mới lạ Em sợ anh bị người ta hiếp dâm hả Em làm ơn đừng có nhậu mọn quá Bây giờ anh đang theo anh Nguyễn Kiếm ăn Là cơ hội phát tài của anh Anh có tới mười mấy sông bài Mấy chiếc tàu casino Trên giang hồ rất là ghê gớm Em không thích người đàn bà đó Bây giờ anh không cãi với em Lập tức về nhà Ông sợ 10, 10, 15, 10 Uống đi Uống, dạ. uống, uống à, à, à, Nè, nè Biết pha đủ không vậy? Tôi có dạy cho anh rồi Cho nước đá nhiều, cho nhiều ống hút vô, cho thiệt lớn Và chút một ít rượu vô thôi, biết chưa? Nhưng như vậy không phê đâu Đồ điên, phê cái gì chứ? Ai nấy cũng say hết, ai tính tiền đây Còn nữa, Bình đã tới nửa trận rồi, trận nào trận nấy cũng có tình xạo hết Mau lấy bia ra pha lạc một chút ba chai thành bốn chai Thôi đừng Một chai thành bốn chai Cái đám cô đã banh đó coi tới lần độn rồi Không có để ý tới đâu à Anh hai Em gái Sao tốt vậy tới thăm anh hai Thằng chồng em đâu Đừng nhắc tới nữa Gây lộn với ảnh Hailey Long Iceland Em yêu nó như vậy mà cũng gây lộn với nó Mới bị anh đớp Em là vợ của nó Chồng đớp vợ là chuyện nên làm <laughs> Dạo này ảnh làm việc cho canh quỷ gì đó Em gái của ổng thiệt là ngựa Tối ngày cứ ảnh cập ngực Em nói nóng cho nên định chơi nó thôi Hai người bị ảnh chửi cho một trận Em cũng thiệt tình Đàn ông trong ngoài làm việc á, đương nhiên phải xả vào rồi Làm cờ bạc thôi cần làm luôn dịch hay không Nói nghe ngộ quá ha Cái ba này của anh á, khách khứa đông đảo như vậy Cũng là nhận đêm nào cũng biết xả vào thôi Là quyền thủ của anh ăn mặc sexy Không mắc mới gì tới anh không bắt mớ tới anh Cái đám quyền thủ Là xã giao với mấy thằng cha về thôi Còn anh Phải xã giao với mấy con mẹ về đó Có sao Anh đêm nào cũng làm diễn viên sexy mua giùm tôi sắp á bia Sao tá bia ông tắm hả Ông à, mặc kệ người ta Ông chịu ra tiền là tốt Ông dễ dụ lắm nói ông đẹp trai là được Ông ở đâu hả Đằng kia Anh Tây à Anh có biết lần nọ tới đây Cũng khiến cho tim em đập như bình bịch hay không Em sợ có bệnh tim đó Bao nhiêu năm nay Có nhiều cô gái khiêu nại anh Bị điện của anh giật. Phải Em cũng bị điện của anh giật nữa Xin lỗi Để anh giới thiệu Cô này là đoàn hữu của đoàn kịch tụi anh um, Tụi anh đang dược kịch Kêu là dạng ác dâm di thuộc Ờ ha, chủ đề là nói Không tố cái đám phạm lạm mãi dâm của xã hội Để tôi giới thiệu Đây là bà xã của tôi Tập Tam Phi Còn cô này là Ngô Hiền Thôn Cô làm y tá Hay Ồ, làm y tá hả? Chắc còn phụ trách cho bố chứ gì Bà xã, bà xã là nơi công cộng đừng có dùng bạo lực quá Sơ sơ được rồi Hay Ai à Làm bị tá Đồ mất vậy Chết mà Chết đi Chết Y tá Y tá Chết mà Chết mà Y tá hả Y tá hả Chết đi Chết đi Làm bị tá Làm bị tá Làm bị tá Sư tỷ Ai vậy nhận cho em à Tiểu Phấn Ồ Tiểu Phấn à, Lâu quá không gặp ha Đâu có giúp chị tại đây Chết đi Chết Lâu quá không gặp Em giờ sao hả hả? Dạ đúng rồi Từ ngày có chồng mấy kia chồng ngoài lắm Không có từ Vậy sao Dạ Chồng chị đâu Chồng chị nè Quay à Thì thả cho anh đi à mình đã đánh chồng của chị Ê đừng có sợ Chị đánh cả mấy năm rồi cũng không sao Đạp thêm vào chân nó đi Đạp nữa đi Thì dừng nè dạ. dạ. Em có biết dạ hơn nữa là đại thọ của tụ 80 chưa Chị à Đúng Em cũng muốn đi thăm Được Nè tắm giờ chủ nhật tới ăn cơm hả Sư phụ còn nhận đệ tử không Có Sư muội tôi có nói kìa là sơ luyến Quà nó mất dễ sợ lắm Sao anh không nghe nói Đồ chết bắp Ai à <laughs> Nè sư muội Chị có chuyện Chị đi trước Ờ được Anh làm gì Nghe tới cái tên sờ luyến này Thì đắm vào suối yêu rồi <laughs> Dẫn anh đi chung đi ha Cùng lắm làm tài xế cho em ừ? Nè Phấn à em lên trảnh trước đi Anh đậu xe xong sẽ lên ngay Tầng cao nhất phải đi bằng cầu thang Được rồi có người đẹp đi qua Cái gì cũng chịu hết Uầy uầy uầy uầy uầy uầy Bấm gì bấm Cái chỗ này tôi thấy trước mà Ui Nếu như bình thường gặp được cô Tôi nhất định nhường cho cô Anh nói chuyện hả Tôi chờ cái chỗ này đã 10 phút rồi Nhưng mà hôm nay có một cô càng mất hơn nữa Đang chờ tôi trên đầu Coi như là cô xui xẻo Lui cho mau cho cô đậu không thành vấn đề Nhưng mà tôi Đang có bệnh ngứa tài Vừa đúng lúc có sao chìa khóa ở đây Đừng Đừng Đừng đừng đừng đừng ờ, Chiếc xe của cô đẹp như vậy ờ, Đừng đừng ờ, đừng đừng nha Nguy hiểm lắm Nguy hiểm lắm đó Làm gì Ăn mặc như Ronaldinho tưởng tôi sợ anh sao Không phải Chỉ là khuyên lần thôi Anh hay thiệt Sư phụ dùng trà Ngoan Ngoan Cho hai đứa con hai bao lì xì nè Chúc tụi con vĩnh viễn không đánh cho người ta ăn Dán nào cũng tự lật. Cảm, Cảm ơn sư phụ Qua đây Anh cũng quỳ sao Đương nhiên à. Từ lật tay Chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi Không phải sư phụ có nhận thêm đệ tử sao Ở đâu Ê sơ luyến đâu Thôi ngày nó có lết ra ngoài đường Chắc cũng sắp về tới à, Tôi muốn giết người Ai chụp tới con vậy Hồi nãy lúc con đậu xe Có một thằng cha đàn ông Cái tướng của ừa Dành chỗ đậu xe với con Nên cô phải đi tới chỗ xa đi đậu Có chỗ đậu thì được rồi Lật hai cây đậu là tới Vậy là cây cuối cùng mà mới tới ừ, Thì cũng vẫn ăn tiền được thôi mà Sư muội anh sẽ đi với em Đi mau Nè Sư muội Em đừng có lạ lối ầm sọc có được không Qua đây qua đây Để chị giới thiệu Nè đây là thất sư muội Phần nhỏ <laughs> thực sự tỷ Sư phụ thường hay nhắc tới chị Sư phụ nói trong bao nhiêu đệ tử Chị là người có thiền phận nhất à, ờ, Vậy à Sư phụ đã quá khen Bây giờ chị giống y bà nội trợ Đánh mặt trượt nhỏ lắm Người ta sẽ cười chết Chơi nhỏ cho vui Đánh mặt trượt là để giải trí thôi ừ, Không phải là để bán mạng đâu Con đánh vậy là đúng Nè thì ra công phu mặt trượt của bác sư muội à, học chưa có được đầy đủ Nhưng mà nó có một loại công phu khác Nó rất là có thiền phận Công phu gì? Ê Đối phó với mấy thằng cha về Với cái đám khốn nạn Nó nó tự sáng ra một cái loại công phu Kêu là đoạt mệnh truy hồn nhéo Nhiễu hòa, đàn ông nào mà thử qua rồi Cũng đều nói Đàn ông đậu nhất Hơ, Vậy phải học mới được Ê, đừng có nói như vậy Nè nè nè, à, sư muội sư muội thử đi thử đi ừ, Thử đi hả à. Xin hỏi có chị nào chịu ra đây Để cho tôi làm thử ừ. à, Anh hai của tôi anh làm gì Phải đậu ngoài đường đó Giờ đậu xong không biết tên khốn nạn nào trên lầu á Liệt cái túi nước này xuống Anh còn tưởng là cất nữa chứ Lấy tay quẹt vài cái bóp vài cái Rồi ngửi Thiệt đúng là cất Làm cho mình mẩy của anh á thúi ùm hết trơn Còn phải rửa xe nữa nha dạ. Anh hai Để em giới thiệu Vị này là sư phụ em Ông Hoàng Tâm Động Nhị sư huynh ngũ sư huynh Dạ cô anh Thành muốn quen nhất là xe luyến bác sư muội Chị này là anh của chị Ngờ anh làm gì à, à, à, Phải <laughs> Anh làm gì vậy Gặp mặt người ta kiểu này sao Tóm lại xảy ra nhiều chuyện lắm Một lát nói cho em biết hả Bác sư muội nó khó như vậy Phải dành chỗ đậu xe cho em không Ý anh hai của thức sở tỷ bảnh trang như vậy Đâu có thể là ảnh <laughs> Cái gì Mình ra ngoài nói chuyện Xin lỗi à, Cái đám gái thích nói chuyện với anh dữ lắm <laughs> Hồi nãy không biết cô là người nhà Xin lỗi Hay là Coi như không có chuyện gì xảy ra hả Anh nói hả Cùng lắm Tôi mời cô ăn cơm Coi cine Hát karaoke Mướn phòng ngủ Có nhiều cô gái năng nỉ tôi cả tuần lễ tôi cũng không thèm đó ừ, Vậy có lợi cho tôi quá Cũng lợi lắm Thật ra nếu bây giờ tôi la lên một tiếng Là có người dây tôi Lập tức có bảy tám người chạy tới bọc anh đó Vậy tức là không có thương lượng Vậy thì không phải Cho tôi nhéo anh hai cái Nhéo tôi cũng phải không để Nè nè nè Nhéo hai cái đau lắm đó Cho người đẹp nhéo Đừng nói là đau Bại cũng chịu nữa đó Làm đi làm đi làm đi Giờ dạ! cơm rồi Ai lo vậy Hay quá có cơm ăn Anh hai tôi đâu à, Anh ở là muốn ngắm cảnh một chút <laughs> Ăn cơm được rồi Anh ơi Chuyện gì Em à Cái chiêu đạt mà anh truy dồn nhéo của cậu á Nhéo anh đau muốn chết luôn đây nè Nhéo anh ở đâu để cô coi Cậu ở chỗ nào Cô này nè Đâu được coi Không được Không được coi Không được coi Em phải tại với anh cười thiệt Không ờ, ờ, được coi, không được ờ, cười được, nha Được, không cười, không cười Nè coi đi Không <laughs> được cười, không được cười mà Tại tôi còn cười nữa chứ Em bằng vàng quá à, em đừng có cười nữa Chiều đột mệnh truy hùng nhớ của sư phụ em thiệt lợi hại Quá ư là lợi à, Nè, nè, đừng coi, đừng coi Ây da, tôi chết rồi, chết rồi Mai mà. này còn dạ, muốn gặp người ta nữa hay sao chứ Không được, không được <laughs> Con đem cái chiêu này dạy cho thất sư tỷ của con Sư phụ nghĩ sau này nó sẽ có dùng tới ờ. Ừ. Sao nói vậy hả sư phụ Hôm nay sư phụ thấy sắc mặt của nó không tốt Sư phụ sợ gia đình nó có chuyện Nhưng mà con đừng có nói với nó Sư phụ sợ nó lo Dạ sư phụ Anh Quỷ Hôm nay kêu tôi tới đây không phải ngồi nhìn anh ngậm điếu xì gà chứ hả Bận lắm hả Với con nào À không con tử có chuyện gì nói với tôi nữa Tao hùng với mày mở tàu casino Tao bảy mày ba sáu tháng lỗ hết một tỷ bốn, Tức là tao mất cả tỷ Không giận cũng hết cách thôi Bị hai cái thằng Đài Loan ăn hết rồi Số nợ bên Đại Lục còn thiếu Thằng thiếu nợ bị người ta bắn luôn Tôi cũng mất mười mấy triệu đó Đại Hùng Mắc mới tới tao Tóm lại bây giờ mày cầm quyền Tao thì lỗ tiền Tao muốn tìm cách để kiếm lại thôi Vậy thành muốn sao Đổi người đi Như vậy tức là muốn tôi đứng dậy thôi Sổ sách của mày mấy người kế toán của tao coi cũng không hiểu Bây giờ tao làm lại cũng coi như là hợp lý Vậy anh muốn ai ngồi xuống đây Để tao giới thiệu cho mày biết Anh em mới của tao Tử hồn qua bắt tay với đại khùng đi Chưa hề nghe qua Anh khùng Xin chỉ vậy Cút ra đây Anh Quế anh làm vậy tức là không có tôi ra cái gì hết Nếu tiếp tục như vậy Hợp tác cũng vô nghĩa thôi Tôi phải lấy lại 40 triệu Số còn lại Chừa cho thằng đánh giày của anh xài đi Khoan đi đỡ Sao đây Không cần phải làm phiền anh 4 triệu của tôi Để dành lại thanh toán đám người của anh Số còn lại Thì đốt xuống cho anh Tụi bay Mà cáo ni lông vô cho nó Coi như là nó không sai Đem liền xuống biển Hờ. Được tay chân thiệt giỏi Và xếp xong đám người của nó ta cũng không biết nữa Nó đối với đám nhậu không tố Sớm muộn cũng bị một trận sau này tàu casino của nó là do mày và ba ba quản lý Hãy liên lạc với nhau Hợp tác thế nào Vậy anh muốn hợp tác Như thế nào đi Không sợ Ồ Ồ Sao lưng của anh chạy hết trơn vậy Đánh với người ta Đánh lộn Hôm nay anh quỷ hẹn với thằng Phận Quốc thanh toán Nó muốn đánh lén anh quỷ Cho nên anh mới đánh nó Bị nó quạo Đàn ông đánh lộn mà sao cạo lưng người ta cái tên đó nó bị điên mà Móng tay và thồn Đụng chút là cào Sao anh quỷ kêu anh làm ba cái chuyện nguy hiểm này Làm nghề cờ bạc không giữ ai mà chịu trả nợ Ngay là kiếm chuyện làm ăn Em thiệt điên Bây giờ anh làm cũng tốt lắm Sao phải đổi nghề Tháng sau mình sẽ dọn tới xoáy cung ở nhà mới Chịu không mình ở đây cũng thoải mái Dọn làm gì Em đừng có lo chuyện của anh Hử? Có phước thì cùng hưởng Nha Anh đi tắm Em ngủ trước Em làm gì vậy Ông sợ Mình đã lâu không có Anh hơi mệt Anh phải ngủ à, ờ, Tôi đi ngủ Nè sư muội Em tới thì tới Cần gì phải mua xương xác rồi để làm gì Ngon lắm Tới 5 đồng một chén lận Sư tỷ Tôi này không cỡ nhà với chồng hay sao Cả tuần ảnh cũng không về một lần Wow như vậy không ổn gì mấy Ảnh phải làm việc Tối nào cũng lên tàu casino của anh quỷ Wow Đàn ông bằng cách mấy cũng phải về nhà đó mà Tắm rửa uống canh uống nước Gặp vợ rồi sau đó trở ra nữa Điện thoại không có lại không về nhà Nhất định là có vấn đề rồi Thiệt à Giờ nên có đụng tới chị không <laughs> Có vấn đề Hoàng thằng mấy tuổi có vấn đề gì phải không Có vấn đề gì Chết Hả Chết thiệt đó Cuộc sống tình dục hai người có được vui vẻ không Có gì mà vui Anh muốn thì cho Còn chưa được vui à Em sống trong thế kỷ 18 hả Bánh bây giờ đàn bà nằm ở trên giường á Là phải chủ động Em vui vẻ thì nó vui vẻ Ê Em tới nhiều không vậy Một tháng một lần cũng như người bình thường Ý chị nói cao trèo Hi, Nói chuyện khác đi Thì ra cho bảo thủ như vậy Thấy ảnh Thấy ảnh vui là được Chị không sao Vậy em có như vậy Vậy không hả Có đêm động phòng Hình như Hình như là Có Có một lần Chi Như vậy tức là em và chồng em không có phê chút nào Phê Lúc em đánh bài tự lật là phê nhất Loại phê này phê đến nỗi không tưởng tượng được Vậy là chết rồi sư tỷ Tối ngày chị chỉ biết thích tự lật Đàn ông phải thường thường cho kiểu cọ mới Thì họ mới có cảm giác nhiều Nghĩa là sao Chị phải cho ảo tưởng tình dục cho ảnh Không hiểu Nè có lúc thì em phải giả làm y tá Có lúc em phải giả làm nữ cảnh sát Cái này kia là quyến rũ đồng phục Chị mà biết cái gì sư tỷ Chị ấu trĩ quá Ấu Cũng như em nè Trước khi tên của em kêu là Mỹ Nghi Trai vừa nghe là bỏ chạy hết Sau đó em nghĩ ra một cái tên mới Sơ luyến Hờn Trai lập tức nảy sinh ra vô số tình dục ảo tưởng Bây giờ đám trai của em xếp hàng Từ đây tới địa Trung Hải à, Vậy chị phải làm sao Đổi tên à Đổi tên là gì Ờ Em kêu là sơ luyến Vậy em kêu là cái gì Thất tình Ý, Cũng được Thất tình còn nữa Đàn ông họ muốn làm anh hùng lắm Sau này lúc em lên giường với nó Em phải làm bộ như phê ghê gớm vậy Đó Nó mới thấy vui đó mà Vậy viết lại Ừ Viết lại đi Dạ làm y tá Đổi tên lại là thất tình Đúng Còn đổi tên là phê ghê gớm <laughs> Dạ Dạ <laughs> Nè ăn đi ăn đi Được được được <laughs> Đúng là khùng mà Muốn bắt tôi vô tù à Thưa kiện chỉ là đánh bằng tiền thôi Vậy thì chúc mừng anh Lão quỷ Đừng nói tôi có đường kiếm ăn mà không dự phần Sau khi trận đại đấu trượt thân đến này Bây giờ sắp có một cuộc đại đấu thế giới trượt thần Mở ngay nghề ruột của tôi Tôi lấy được quyền đại diện của Đài Loan À chúng ta hợp tác hùng tiện với nhau Mỗi người lấy ra bao nhiêu là do tôi ngồi xuống đến Ăn hay thua cũng do tôi quyết định Thì đương nhiên là do anh ra tiền Như vậy là không có lợi hết Lão quỷ Có phải như vậy hay không Cứ mặc kệ cho nhóc con này không phân lớn nhỏ Em gái của tôi cũng biết đánh mặt trượt Nói về lấy được quyền đại diện của Macau Nói không chừng Đến chừng đó nó đánh chung một bàn với anh Nó thắng được tôi sao Ăn được hay không đánh qua rồi mới biết Em gái của tôi theo mặt trượt của đoạn Nhật Bổn Hoàng Sơn Nhã Trị học nghề 7 năm Ba năm trước sư phụ của tôi ăn ông đến nỗi không còn tiền để đi Subway Tôi đứng phía sau lưng ổng Ông quên rồi sao Sư phụ của cô cũng chết rồi Là bị tôi ép chết Ông đánh mặt trượt với tôi liên tục 12 ngày Thu luôn hết tài sản cho tôi Cảm thấy mất mặt cho nên đã tự tử Vậy tức là không thể nói chuyện Nếu như muốn lợi dụng Tôi nghĩ không cần phải nói Đừng hối hận Về yeah. Anh Quỷ Cần em thanh toán hay không Làm người phải chừa lại một bước Sao này còn gặp mặt nhau Bỏ đi Ba ba Thì ra cô cũng là cao thủ mặt chữ Nếu không anh còn tưởng chỉ có vợ của anh mới biết đánh mặt chữ thôi sao Tứ Hùng à Hãy ngồi xuống Thật ra chuyện của mày và em gái của tao tao đã biết hết Mày định đang nói sao với tao anh Quỷ Bà bà của tao không có làm vợ bé đâu Một là mày bỏ con vợ của mày Để cưới em gái của tao Hai là bỏ bà bà của tao Sống cho bây giờ mày Nhưng làm vậy mất mặt của tao lắm Sau này tao không dùng mày nữa Hả Anh Quỷ Em cũng phải thương lượng với má của em Không thành vấn đề Má à Má Ô con à Má con. Cái người muốn sao với má của tôi Em và má đã thương lượng xong hết rồi Ừ, bà bà có hiểu lắm đó con à Tặng cho má hai căn nhà và 100 cây vàng cho má đi làm quà gặp mặt ừ, Còn cô Trang trong nhà của con hãy đuổi đi Đuổi nó đi ngay Con phải đuổi nó đi Nha Mày hãy ly dị với vợ mày cho nhanh Cưới em gái của tao Như vậy sẽ là người nhà với nhau Chừng đó tao sẽ cho mày quản lý con tàu casino Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều Muốn làm thì hãy làm cho sớm Ông Dương À ừ. Tôi nghĩ chắc ông đã bệnh Làm sao đây Cởi áo ra Làm vậy có dâm tiện lắm không mà kệ Thất tình làm làm làm Chuyện gì Cướp điện ngờ Ông Dương Tử Hùng Bác sĩ nói bệnh của ông Bệnh nặng lắm Rất là nghiêm trọng Nhất định phải cởi hết quần áo ra Thì mới có thể chữa trị được Tên của tôi là thất tình Kesimaste Kesimaste Em làm gì đây Anh không thích à Bộ đồ này kiếm lâu lắm mới có được sợ Có chuyện gì Ông sợ Hả Anh không muốn nói Để em nói giùm cho anh Bây giờ anh không còn yêu cô nữa Chỉ yêu có mình mình tôi Má chồng của cô cũng đồng ý anh ly dị với cô Tôi làm dâu của bà Nếu như cô biết điều một triệu này coi như tiền chia tay Đơn giản vậy thôi Ông sở Họ đang làm gì vậy Bị sốt à Anh đứng như khúc gỗ đó làm gì Ông sở Có chuyện gì Tiểu Phấn Thật ra tình cảm của mình đã hết từ lâu Hay là mình làm bạn có được không Cái gì Là bạn hả Không được Sau này cũng không thể gặp mặt ảnh Nếu không tôi sẽ coi như cô lấy chồng của tôi Nói cái gì Nói cho nó nghe đi Ở trên giường sao anh có nhiều chuyện để nói quá vậy Còn đứng ở đây giống như là câm Anh nói cái gì Anh nói cái gì Anh nói gì Không muốn làm người xấu phải không Để tao làm gì anh Oh! Anh còn đứa đó làm gì Lên lên xe của tôi đi Tiểu Phấn Em đừng vậy mà Tốt đầu tốt đuôi Anh cầm miệng lại Tối nay Là chuyện của em với con nhỏ ngực bự này Chồng của mày thích ngực của tao bự thì sao Còn tốt hơn mày đóng hại mới định trên sân máy bay Đây là tờ hiệp nghị ly dị của văn phòng luật sư Ký vô đi à, Đừng có nằm mơ Nghe nói con là đệ tử của đại sư mặt Trượt qua tâm Động Đánh mặt Trượt giỏi lắm Mặt mới gì cô Đừng có nói là tôi ăn hiếp cô Tôi đánh với cô một dáng mặt Trượt hai người Nếu như tôi thua sau này tôi sẽ không gặp chồng của cô nữa Còn nếu như cô thua Hãy lập tức ký vô cho tôi Cô đừng nuốt lời Nếu tôi có nuốt lời cho tôi ung thư ngực cũng không sao Được Bắt đầu Mặt trượt hai người, bên Singapore và Malaysia đã từng rất hình thành. Ở Hồng Kông vào thời đại 60 và 70, có rất nhiều người dùng nó để mà cờ bạc lớn. Bởi chỉ có hai người chơi thôi, cơ hội ăn gian cũng giảm thấp. Đồng thời chỉ có dạng tử và phiên tử Hai loại bài này Gián nào gián nấy chơi cũng rất lớn Đặc biệt kích thích giận Ân Nam Đôi Năm dạng Ân Nếu không chịu chờ cùng một nước thì phải ăn nói sao với mình Nhưng mà nó liên tục đánh ra năm bảy dạng Nhất định là đánh chờ phiên tử con đồng của mình có thể nào thua hay không Vậy thì đánh chính dạng Chắc ăn hơn Chính dạng Tôi còn tưởng có đánh ra đồng nữa chứ Sao cô biết tôi có đồng Sư phụ của tôi là mặt trượt chính đoàn của Nhật Bổn Hoàng sơn Nhã Trị 144 cây bài tôi cũng nhớ được muốn hộ chi sáu mươi mấy con bài tôi không nhớ hay sao Còn đồng Tôi chờ có đánh ra để tôi khui đại tứ hỷ Chỉ chờ một con chính dạng của cô thôi Là chính dạng đó Là chính dạng Là chính dạng Tôi hỏi cô đã phục chưa Ha ha ha. Có chơi thì có chịu Do cô nói mà Ký đi Còn một triệu nữa đó Tôi không thèm Vậy thì tôi về Tử Hùng Ba Đào Hùng Dũng Dạ, dạ. Chị phân nhỏ chị nói tối nay chị không được vui Hai cô tiếp đãi cổ cho đàng hoàng cho tôi Dạ, dạ biết, Cút Chị, chị hai kêu, gọi lại tiếp đãi cổ cho đàng hoàng, hoàng. Hi. Hi. 嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，跑，跑，哎，跑，哎，啊啊啊！ Anh Tây Thực ra em thấy anh có chút hơi giống Lưu Đức Hoa ừ, Đâu có chỗ nào giống đâu Anh coi nè Anh che cái lỗ mũi và cái miệng lại đi Che mắt trái của anh lại luôn ừ, ừ, ừ, ừ. Coi mấy đường nhăn đôi mắt của anh Thiệt là giống mạnh lắm Giống thiệt <laughs> Cũng giống thiệt à Kêu thêm sáu tá nữa Được Được <laughs> Wow. Anh cũng hay thiệt ha Không sợ vợ của anh đánh hay sao Đánh bù lâu cảm thấy chai hết rồi Bà đánh tôi Thì tôi cứ chơi Đánh không chết tôi Tôi tiếp tục chơi Thực ra chuyện của đàn ông chơi xong rồi Thì đại đa số cũng đều biết về nhà mà Trừ phi là tán tận lương tâm thôi Vừa đúng lúc Cho tôi gặp được người tán tận lương tâm Ê Em à Không sao chứ Hả Em đánh một ván mạt trượt Thua người chồng cho người ta Hả Một con người lấy chồng ra cờ bạc Giới thiệu cho vợ của tôi đi Đến một chỗ Đưa cái dao cho tôi nè, nè, nè, Tôi muốn chết Em à đừng Em à Em à bình tĩnh đi Tôi phải chết Tôi phải chết Bình tĩnh Tôi không muốn sống nữa đâu Để tôi chết Tôi phải chết Tôi không muốn sống nữa đâu Tôi phải chết nhanh một chút đi ờ, tiểu vân Con thấy sợ Vào từ đâu à? Tới đâu rồi Ờ? À? À? Giao lại cho tôi không có sống đâu Không cho tôi chết tôi đập đầu vô tường Tôi mới đập đầu Wow, À, à, à, à, Thế nào có chịu nổi hay không Dán thì cũng chống nổi mà Em à Em đi đâu vậy à. Để coi đấm đâu Em à, à, à bình tĩnh dạ, bình tĩnh Chết chết chết Bây giờ chết rồi Coi đây Cho không Em à bình tĩnh bình tĩnh chút đi Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh lại Hả? Dạ, Nè Tại sao phải làm như vậy Em rất yêu Tiểu Hùng Em vì loại đàn ông này mà chết đáng hay sao chứ Loại người này mầm nát cho chó ăn đi Chị có cần phải chết hay không Em gái của lão quỷ đã ra truy sát giang hồ mới đất em rồi Sao thằng người bắt được tin nhanh quá vậy Ôi, ôi, nè, nè, nè, bình lại Ai ủng hộ chị hết Nè Đúng rồi Phấn à Bây giờ có bao nhiêu người ủng hộ cho em Họ muốn chết cho họ chết trước đi Em đâu cần tự tử Phải đó Em phải làm sao Em phải làm sao Có câu mà chưa có thể trị trăm bệnh Năm xưa vợ ông phu của chị bị người ta chém chết Chị cũng muốn chết luôn Nhưng mà mai bạn của chị đánh mặt chữ với chị 7 ngày 7 đêm Đánh không ngờ nghỉ Wow Chị làm liên tục cả 120 cái Thì thế giới này đẹp để biết mấy Cần gì phải chết chứ Cần gì phải chết Thì đúng Mà cô sợ không có ai lấy hay sao Cùng lắm người làm anh rể này Chịu nút luôn cô Bây giờ tôi không đánh anh Lát rồi tôi lấy côn đập chết anh luôn Thôi đi Tối ngày bắt anh dưới nghiêm hoài Mệt lắm đó <laughs> Ê, nè, nè, nè, nè, nè, sư muội sư muội Qua đây, qua đây Nè, mình gọi mấy đám chèm tới đánh mười lăm hai chục gián đi ha Được không? Đánh bài gì? Tủy em, tủy em Vậy có tự là cú lý, cú lý hay không? Có, có, có Một con rồng nè, cú lý, cú lì, cái gì cũng có hết Em thích chơi cái gì thì chơi cái nấy Em thua chị trả Ờ, được, được, được, được, chị trả Chị trả, chị trả <laughs> Nè, nè, nè, đi, đi ừ. Bắt đầu từ đó tôi đánh bạc trượt liên tục 10 ngày 10 đêm Có chị không bài rượt người Vũ đồng Hả Tới Tôi đánh rồi Đánh vòng lại cô vẫn xui 12 ván bài á toàn như vậy cả 4 ván Được chín gạch Có thể không là bảy gạch bảy gạch Tấm gạch Tới Cùng một nước gạch tử Ờ Có thiệt không Bởi tôi toàn là gạch tử Mà bị tay dưới thì cùng một nước phần nhỏ à Cô thua nhiều lắm rồi Hay đừng đánh nữa Đánh xong dám bài này đã Mười ngày này Tôi cứ bị bài chơi không ngừng Tự là tám vạn đồng <laughs> Tôi phát hiện tôi đã mất đi khả năng tự lật Mười ngày này tôi không tự lật được dáng nào Trở lại đi Thua thì thua Thôi đều tới hả Tính đi Cô Phấn à Tổng cộng một năm mấy này cô ăn Cô chưa có lấy tiền Trừ lại hôm nay cô thua Trừ hết rồi cô còn thiếu lại 218 ngàn Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi Sau này mới tính Được, không thành vấn đề Vậy Vậy tôi về Tôi về Ê phấn nhỏ Nè Lấy 100 đi xe đi Hả Không ngờ tiểu phân này Tung hoành trong ngành mặt trượt bao nhiêu năm Hôm nay Hôm nay người ta cho tiền tôi đi taxi Ông trời Phải ông trời tôi không Ông muốn tôi chết phải không Được để tôi chết chồng coi Để tôi chết chồng coi Hình như người này Là thức sư tỷ Ông muốn tôi chết thôi Chồng tôi bỏ tôi Bà lại chơi tôi Suốt đời cũng không biết tự lật Đời người đó không còn lạc thú nữa trên thế gian này Bộ ngực lớn là muốn làm gì cũng được sao Tiểu Phân Kiếp sau mày đầu thai Mày nhớ cái má mày sanh cặp ngực của mày thiệt là bự Ừ. Sao có nghĩa đây đánh mặt trượt Có phải ảo giác hay không Sư phụ Còn nhảy lầu hả à, Phải Nhảy lầu Có phải gấp lắm không Nếu như mà không gấp Thì hãy xuống đây chơi thêm vài gián Rồi sau đó nhảy cũng được Không chơi Tự là không được nữa Gián nào cũng đền ba nhà Người có khi hên khi xui Hên rồi thì trở thành xui Xui đến sát đất thì tự nhiên sẽ trở lại hên thôi Con không thể còn xui được Con tệ nhất cũng chỉ là vậy Cần gì phải chết Vậy mà chưa đủ xui à Con thua mới có mấy cục à hai trăm mấy chục phiên Nhưng mà con có thể kéo lại được Vẫn nhỏ Như vậy bạn cũng không hiểu Sư phụ muốn nhắc nhở em Nếu như em có lòng tin tưởng Thì em nhất định sẽ kéo cái lại Được phản bại thành thắng Phản bại thành thắng Người chồng đấy em cùm thì em cho nó đi Vậy đâu có phải Tuy rằng chồng của chị không đáng để dành Nhưng dù sao cũng mang trở lại thằng lại rồi bỏ chứ đừng để con quỷ cái đó có cơ hội Em nói cũng đúng Nhưng mà chị đánh không lại nữa Hôm xưa con học nghề chưa rành thì lấy chồng Cho nên à, mới bị thua người ta Nếu như con bằng lòng Sư phụ có thể dạy thêm cho con vài chiều Tôi phải tự Tiểu Phấn Năm xưa còn lấy chồng sớm Như vậy thánh kinh mặt chưa của sư phụ còn chỉ học được con cuốn thôi Sư phụ Bộ còn cuốn thứ hai hay sao Trượt thánh còn có tập thứ hai mà Thánh kinh mặt trượt sao không có cuốn thứ hai ha Vậy cuốn thứ hai có tuyệt chiêu gì Chính là mặt trượt bầm sáu phòng Bài thứ nhất là quan hệ giữa người và mặt trượt Giữa mặt trượt và người khẳng định có thể thông giao với nhau Em có thể coi nó như là động vật Nếu em đối với nó tốt Nó sẽ đối lại với em tốt nếu em đối với nó không tốt Ngược lại nó sẽ ăn hiếp em Có thiệt không đệ Mạc Dược cũng ăn hiếp người ta được hay sao Đương nhiên có Đôi lúc Mạc Dược thiếu được nó thấy hơi xui Nó sẽ ăn hiếp em Có lẽ giờ lật bài lên Nó sẽ cho em cái hy vọng giả Hôm tốt quá Tôi phải làm bài Một gạch Tới Ba em tốt lắm hả Tạm tạm thôi Chính giận Chính giận loại chính dạng bài biết chơi người được tôi sẽ đánh con chính dạng chính dạng tám dạng có đôi lúc đánh mặt trượt kêu con đó thì không có con đó đánh ra khi mà con đánh con đó ra con đó sẽ tới vậy phải làm sao mới đúng đây phải đánh cho hên lại mình có quyết tâm thắng chắc khiến con bài cảm thấy à, còn có bá khí nó sẽ tự ăn hiếp con tới giúp lại con đánh hình lại mình vậy tức là nói tới trường cũng tới tới quà cũng tới tóm lại là phải tới chỉ cần tới hoài không ngừng thì dẫn hình sẽ từ từ tụ tập khiến cho chỉ số vận mạch của chị sẽ được tăng cao nhưng mà nếu em đã quyết định làm vậy thì phải chống kháng lại sự quyến rũ làm bài bài tốt quá có nên làm bài hay không giả tượng, giả tượng, giả tượng Đừng làm bài Không thể làm bài được Đánh chín dạng thì kêu 58 đồng chín dạng 8 đồng Tới Hả? Khá lắm, con coi Nếu nhìn không được thì em đã thua Bốn đồng Tới Sáu dần Tới Tới Còn không được bớt một con tự lật Lý cú lý cô Đánh bài Quảng Đông đó Em đã tới hố rồi Bài thứ hai Luyện nhãn lực Có thấy được cái bài này là bài gì không Nhỏ xíu làm sao mà thấy Trên người của chị có đồ phản hoàng Nếu em đủ nhãn lực Thì em nhất định sẽ thấy được Cho nên luyện nhãn lực của mình Thường đánh bại với người ta Đàn ông có đeo kính hộp, quẹt máy, dây đồng hồ cà rá Cũng đều là đồ phản hoàng Đàn bà thì có bông tai, khô ngực, nút loại kim thuộc Và các đồ nữ trang khác Bất cứ một vật phản quang nào ở bất cứ một góc độ nào Cũng có thể giúp được chị nhìn thấy bài người ta Đồng tử Đồng tử gì Cô đũa Cô sành Bảy đồng Giỏi thiệt Còn nữa Bài đã có xuống hàng Em càng phải dùng nhãn lực để nhìn bốn cây bài Tất cả đã đều xuống hàng hết rồi Cái gì gọi là xuống hàng Chiều dài là Trung Phát Bạch Còn chiều ngắn là Đông Tây Nam Bắc Còn chính giữa là Biên Chương Còn nếu không có gì hết Không có gì hết đương nhiên là Trung Chương Còn phải hỏi nữa sao Giảng bại em thua cho con ba ba Nó ăn đều là thiên tử Chị tin rằng lúc nó sắp bại Nó đã xuống hàng Đúng vậy Hèn chi móng tay của nó bị trầy hết Làm sao mới phá được nó Nếu muốn phá là phải phá từ lúc nó xuống hàng Nó xuống rồi thì vô dụng Làm sao để trấn thi được bài của nó Phải luyện sức tay công ly Loại giống như Vĩnh Xuân Bài thứ ba luyện sức tay Em phải luyện đến có thể tập trung vào một điểm Dùng góc bài đánh qua Thì có thể phát huy được lực lượng ngắn Ngoài nhãn lực và sức tài xa Quan trọng nhất là sức lý trí của con Sức lý trí Lần này đối thủ của con không những chỉ một mình bà bà Còn Tung Ni Chà Chà của Thái Lan Và cả Miss Burst của Mỹ nữa Ichi Kiyuho của Nhật Bản Baghetti Italy Và thanh nhất tình của Ấn Độ Và, và còn kẻ thù của đại sư tỷ của con Anh Thiên Vũ Con có thể đánh bại hết họ từ người một cuối cùng đến tên bà bà Đại Tứ Hỷ chờ con chính dạng của cô Con nhất định phải đánh cho tới cuối cùng Vẫn còn biết mới có thể rửa thù Một mình phân nhỏ cô thần độc mã Con cảm thấy Phái thêm hai người ra sân để ngấm ngầm giúp đỡ cho nó Em đi Được Hai đứa con cũng đi đi Thì đương nhiên phải đi Được Nếu anh vô quyết đấu tôi sẽ lên giường với anh Còn nếu không vô được tôi nhớ anh 10 cái Vậy tức là thiên đàng hay địa ngục Anh nghĩ lại đi chết thì chết Các chị quý tên Thi đua trượt thần quốc tế Cuộc thi tuyển chọn khu Hồng Kông Bây giờ bắt đầu Dòng đầu tiên Là đánh bài Quảng Đông Khỏe chứ Nghe nói dạo này cô không có được hơn gì mấy Không ơn mấy tiền Tránh chờ Nếu không hơn thì đừng miễn cưỡng Để dành tiền sống qua ngày đi Nè dạ. Ăn mặc đẹp để làm gì chưa kéo Phan Mà tùy lên Bây giờ sẽ vô quý tâm của cuộc đại hội Anh Quý hội trưởng danh dục của chúng ta dẫn lãnh sáu đại cao thủ ra sân Chúng tôi rất hân hạnh đã mời được đại diện cao thủ mặt trường quyết đấu của sáu phường Phân biệt là cô bà bà của Ma Cao, cô bà bà Cô tự lực kiết trơn của Nhật Bản Sumimate Mr. Spaghetti của Italy Nice to miss you Và thanh nhất định của Ấn Độ Cari ít Gà ăn nhiều đừng bỏ lỡ cơ hội Giờ còn Tung Ni Cha Cha của Thái Lan Tung Ni Cha Cha Giờ còn Miss Bird của Mỹ Cuộc thi đua mở trượt bây giờ xin bắt đầu Nè cô đã hứa với tôi Nếu như tôi vào được quyết đấu Vậy thì cô sẽ làm tình với tôi Cầm miệng lại Yes Tại sao chỉ có bốn con Ai mà biết anh lấy hết rồi Vậy làm sao Thì thiếu bài đó anh biết cái này kêu là gì không Đáng chết Sợ anh sao Bốn con thì cũng đánh Lên Lên đi Đôi Quan trọng nhất là Phải cố gắng đánh bại sát Chưa chắc là thua chắc Người hèn tự nhiên sẽ có trợ thua Đông cũng vẫn còn bị bà chơi Chừng nào tụi bay mới không ăn hiếp tao Đông Lại là đông Không sao Cùng lắm dám này không ăn Chỉ chơi cho vui Không cần khẩn trương Cô làm gì cứ tư quá vậy Tôi tự lật mà Cô tới con gì Thất giận tôi hở đó Hả Tôi bị qua mắt à Cô chờ 258 đó quỷ cái <laughs> Vậy mà cũng lấy được tiền <laughs> Đã đủ giận đủ giận Nhanh lên Anh em mau trở về Gia đình đoàn tụ với nhau Đúng đồ mắt Bạch bản Đôi Nhất đồng Đông Dạ đôi Tây Đôi nó đi đồ ngố Không đôi được Nhưng mà tới 9 10 11 11 Con mẹ nó lại thiếu bài Nè đánh bốn vòng anh đã thiếu bài cả mười mấy ván rồi Anh có biết đánh hay không Có lộn hay không đây Hờ Tôi bây giờ nhận anh cũng không cho sao Tôi thích ván nào thiếu bài hết Không cần phải đánh ra Anh không thể tự lật thôi Hừ. Ấy Sao lại mất hai con vậy Hờ, thí dụ như tôi có thêm hai cây bài nữa thì tốt biết mấy Ha, nói đi, nếu như tôi có thêm hai con chín dạng nữa thì tốt biết mấy ha Ê, thì ra từ nãy giờ tôi qua mắt Không có thiếu bài Đủ, đủ chưa? Đủ rồi Tôi lật bài nha Chết Từ lật 8 dạng Tới Yes Mười phiên Tiếp tục tiếp tục Bây giờ tám bạn đã được vào vòng rồi Bắt thăm chia ra hai bàn để quyết thắng ra hai vị đại diện Ai bắt được Đông Nam Tây Bắc thì đánh chung một bàn Còn bắt được 1, 2, 3, 4 đồng thì đánh chung một ván Cuộc quyết thắng là đánh bài Đài Loan Hy vọng đừng ngồi chung bàn Vào cuộc thi thì tốt rồi Biết xấu hổ hay không Ai quen anh Làm gì nói chuyện dân nhỏ đó nhiều quá vậy Dù sao cũng đã từng là vợ chồng Anh nhất định phải đánh cho nó tàn tạ cho tôi Nghe chưa vậy Hừ, tự lực Một lực năm tới trường Tướng nhãn độc độc 11 phiên Đã kêu cô đừng có đánh mà không nghe Xin lỗi Tôi đi toilet Bộ hai người quen hả Ông là chồng cũ của tôi Hờ, Có thể nào hai người đánh bại tình với nhau không vậy Nhất định không có đâu Hai chị có biết không Một năm trước Tôi vì lấy ảnh Trở mặt với bà má của tôi Sau đó Anh thích Anh thích em gái của anh quỷ Rồi đòi ly dị với tôi Còn kêu người đánh tôi Còn ép Còn ép tôi đi làm gái nữa Ồ, thì, cái thằng cha đó nó hèn hạ dữ vậy hả sự Đúng là mất hoài đó Đúng là cái đồ súc sanh Đúng là quá đáng Thế nào Thua tới khóc luôn hả Một đồng Một đồng Ba giận Ba giận Tám gạch Tám gạch Cần đủ tuần giết từ việc không Thứ đồng hèn hạ Không giết ông thì giết ai <laughs> Đánh đi trầm trưởng Bảy đồng Ý à, đánh lộn đánh lộn Gặp ánh, ánh sáng, sáng là chết, chết. Hả? Sáu đồng có lấy không Tôi không thích đồng tử ờ, Đánh lại Năm dạng Ê nè Gặp ánh sáng là chết Cái gì gặp ánh sáng là chết Người ta đánh dạng thiệt Thiệt tình chị xin lỗi Vậy tôi lấy Hai bamboo Trọng tay Tôi khiếu nại Ba ngày này ăn trưa đánh một mình tôi Đâu có Đâu có đâu Vậy mà bà cũng không thấy Tôi chỉ thấy người ta ham người ta ngực lớn Và có tiền thì ép giờ mình phải lì dị Nhìn thấy giờ mình bị người ta đánh gần chết Cũng không ngó ngàng tới Đúng là đồ đàn ông hèn Đánh đi trạm trưởng Chính dạng Xin lỗi Bắt buộc tôi phải miễn cưỡng ăn nó Một nước tới trường Hay tự lực năm phiên dán cuối cùng rồi dán là tôi cũng ăn anh Không còn hy vọng nữa Bao nhiêu dán của chàng có hai ảnh thôi Tôi đâu có đánh ra cho người ta ăn Tôi đang ăn hơn mấy dán Ông trợ không chịu giúp tôi Hay là như vậy Mình cá thêm Anh ăn được vào cuộc Tôi ngủ với anh ba lần Nếu anh thua bị sút cuộc Tôi nhéo anh ba chục cái Cô nói sao thì vậy đi Hai đồng Nè, nè Hi Tới địa Hi Cùng một nước cộng thêm đôi đô Môn tạch trường nhãn Xin lỗi nha một trăm tám mấy phiền Bây giờ ăn ngược lại cô mười mấy dáng <laughs> Tối nay tôi tắm rửa sạch sẽ Đánh răng sạch sẽ chờ cô Chờ cô đó <laughs> Nghĩ tới thấy mình hèn hả <laughs> <laughs> chúc mừng anh cảm ơn cảm ơn nhiều cảm ơn chúc tôi sức khỏe khá lắm chứ à khá lắm khá lắm cảm ơn cảm ơn cảm ơn nè <laughs> mua hết gia tài của cải của tôi rồi đồ khốn nạn <laughs> à, đạn đạn đạn đạn lậm chỉ còn lại một chiếc à Thẩm quá vậy Tôi cho luôn cái của tôi cho anh lại là hai người Lần, Lần trước, trước bị mày chạy thoát Lần này phải đập gãy hai cái tay mày Dễ sợ quá Anh ơi Có đi Còn có tôi nữa Còn có tôi Đoạt mệnh truy hồn nhéo Bóp ngực lông trảo thủ Tàn xương nát ngực chưa Hay Thiệt dễ sợ Dễ sợ quá Bố thiệt là bạo lực dễ sợ bố Thiệt là phải bố Có phải anh đánh bài tình với nó không Đương nhiên là không Hai con mẹ đó giống như là có thù với anh Một người thì giết, một người thì thở Anh làm sao ăn được Em không tin Bà bà Bỏ qua đi Anh để ý nó từ đầu tới đuôi Thật sự không có đánh bài tình Bây giờ hai anh em của nó được vào cuộc Đại diện cho Hồng Kông Mình không còn thấy ưu nữa Vậy thì chưa chắc Hôm nay anh có hẹn với một người tới đây Ai Ê Bây giờ kiếm tôi ngược trở lại Thì không có tính như cũ được đâu hả Ngồi đi thi cũ Lần trước anh cũng thua cho người ta Có gì đâu mà hay ho chứ <laughs> Là chính vì bằng tôi rút được cái thăm rất tốt Đường dây của tôi tránh khỏi hết tất cả cao thủ Chắc chắn sẽ vào được tới cùng Vậy tức là Trong quyết đấu tới được cuối cùng Em sẽ có một partner đánh 22 con bài Đường dây của tỷ phấn Thì sẽ đụng đội ba anh em của Khê Tony Chacha và tự lực nhất dương Tất cả đều là cao thủ Không dễ dầu gì qua được Còn anh hai của nó Luna Thiên Lô Thật sự không biết cái gì hết Cho nên vào quyết đấu Chỉ cần tôi và cô bắt tay Thắng là cái chết Con người của thiên cũ Nói tiền chứ không nói mặt mũi Tới chừng đó Đưa ảnh lên thời đại nhiệt môn Cho em làm trượt thần Chừng đó mình không ăn được một gián cho nó này sao Nhưng mà như vậy Các người lượm được bao nhiêu Tôi cũng phải chiếm 6 phần có hơi cay một chút không vậy Đã làm chân thường, Cô còn thiếu gì thời gian để mà thắng Nếu cô thua cho tiểu phấn Thì lúc đó không có tiền Mặt mũi cũng mất luôn Được Tiền ngoài đường kiếm chung với nhau Tôi, tôi bắt con quỷ cái đó thua vĩnh viễn Không thể trả thần được Trong cuộc thi đua trượt thần các bạn, cuộc thi đua bạc dược toàn quốc bây giờ chính thức bắt đầu. Nhớ kể hôm nay mỗi một cuộc đánh đều là đánh bài Đài Loan. Thế nữa, thế vàng, Chế độ này chúng ta vẫn giữ như xưa những như ai chửi thề, nói cọc, bạo lực, dâm tiện Đi tiểu, đi cầu bậy bạ Sẽ phát ra thẻ đỏ đuổi các vị ra khỏi sân Ê, người mặc áo hồng mỹ Không phải anh đã bị người ta đuổi ra rồi hay sao <laughs> Hôm nay tôi sẽ phát thẻ đỏ đuổi anh Ông xứng ngôn viên Tại hạ sẽ không có ăn nói tục tiểu nữa đâu Đánh bài đi đạm trưởng Xin lỗi, người đẹp Bà cần đồng tử, dạng tử hay là gạch tử? Dạng tử Nhất đều Ăn Đòi dạng tử mà lại ăn đồng tử Ông làm gì được tôi Bà Còn không bắt được ông <laughs> Tôi đâu có làm cái gì Định đánh thêm một con dạng tử cho bà ăn thôi được Ba người là sanh ba Phải Vậy ai anh ai em Cùng một lượt năm. Ăn Một tới ba Nam mà cũng một tới Nam Chết Ba người họ nhất định là tâm linh tương thông Anh biết bài tôi Tôi biết bài của anh Cũng như một người mà có 48 cây bài Lần này thiệt nguy hiểm Phải làm cho tụi nó nổi loạn với nhau Gà nhà đá gà nhà mới được biết không Nghĩa là sao Nè làm gì đây Ờ xin lỗi xin lỗi anh chàng đẹp trai Tuy là sanh ba Nhưng trong ba người <laughs> Anh đẹp trai hơn Không lý nào ba đứa tôi đều đẹp trai như nhau <laughs> Anh mềm nhé Bà để chúng tôi đều men như nhau Anh dễ thương nhé Bà đứa tôi dễ thương như nhau Bây giờ ba chúng tôi ai là người đẹp trai nhất Ai là người dễ thương nhất Ai là mẹ nhất vậy hả Ờ Dạ, dạ tao Không lẽ cậu có ý với tôi Không thích tôi đẹp trai Thật ra tôi mới là người men nhất nè Cậu chỉ có hai cái chân thôi Không lý nào kiều hết được ba đứa tôi Không lẽ cậu thích tôi dễ thương Bốn đồng Tới Hả li li Liku <laughs> Thật ra tướng của ông là tướng chết yểu Tôi mới có 28 tuổi Tướng ông là tướng khổ Nhất định suốt đời không có được xuất sắc Thiếu niên tàn phế trung niên bình tiêu chính Tới ông đánh ra Sao bà càng chửi người ta thì càng tới nhiều quá vậy Hơn thiệt Không phải tôi hơn mà là ông xui Hãy để dành tiền đi xe bớt Sợ đối diện với ông lâu tinh thần không được ổn định Đối với đàn ông không hứng thú Ê chị hai à Tích phước tích đức dùm đi có được không Tôi nhịn không có được lâu đâu Tướng ông khó ưa sinh ra là bị người ta chửi Không muốn chửi thì đi nhảy lầu tôi không sao à? À? Đáng chết Là bị thẻ đỏ đuổi ra sân Hoàng ước Hoàng ước Anh đã lịch sự lắm rồi Cùng một nước Tới Mới bắt đầu thuộc ăn lớn gì không đây Spaghetti Yes, my name is Spaghetti Italian food Ông cũng nên kêu là Spaghetti Là Spaghetti sauces Là ý gì Mì Italy xúc xích I like it I like it Nè ông quay cái nào Quay cái nào đánh bài đi Ê nè Ông có rửa chân công vậy hả Ấn Độ chúng tôi có nhiều tránh lắm Hai cái tay dùng để thổi sáo mà anh bạn Cái thằng cha Ấn Độ đó nó đang xuống hàng Xuống hàng bằng chân Người bình thường dùng rượu và độ phản quang để xuống hàng Nhưng mà ổng dùng mùi vị của cái chân để xuống hàng Ngửi được mùi của ổng thì ổng biết là cái bài nào rồi Sao kỳ vậy nhất đồng Ông chờ nhất đồng hả Tôi nhét người chính giữa ông không thể tới được Cửu đồng Hai cái tình quái giản này Nhất định đã bỏ hành xuống trong mấy cái bài thúi nhưng con bài này có mùi cà ri ừ. Con bài này có mùi pizza ừ. Con này thì có mùi phô mai Không được Phải phá giải bọn họ Anh làm cái gì vậy hôi quá đi <laughs> Anh bà anh làm cái gì đây Ở đây ngợp quá đi Xin một chút ừ. Thiệt là thơm á ừ, Tôi cũng sợ mình chết luôn đó Nhất đồng Lần này các người biết tôi ăn chả con gì hay không hả Đồ khốn nè, hả Nói đi Con Tôi đánh con nhất đồng Tôi theo anh Tới Ờ Sao hồi nãy đánh ra con nhất đồng chứ Đánh vào không cho sao Đã biết anh chưa đánh ra mà Về Ấn Độ nấu cà ri đi Thành nhất tình Và anh này tiêu đời rồi Sumimate Soán đọc khăm Hai người này cũng là cao thủ thực sự, tự lật nhất chương bề ngoài lịch sự nhưng bên trong gian xảo. Thêm tóc và trung hòa phục ít nhất dấu ở trọng cũng phải hai ba chục con bài. Tên Trung Ni Cha Cha này, tay mạnh rất khủng khiếp. Không biết có tuyệt chiêu gì đây. Hi, ừ, lật con nào con nấy cũng không thể lấy được Hơn nữa còn có chim trương Phải làm sao đây Hai người họ đều đang chờ tới bài Bắt buộc phải ra chiêu Cô đánh con gì Đâu có nhớ được Cô tự coi Sakura Sao nhiều bài quá vậy khắp Kìa bài lâu lắm rồi mà khắp Không được sao khắp Đánh cái gì Còn đánh cái gì vậy khắp Cô tự coi cả ra ni khâm Sao khóc Cô lộn hay không đây cô dư ba mươi mấy con muốn dỡ trò Tôi thích dư bà nhiều hơn người ta khâm Tôi kẹt đèn đỏ nhiều hơn người ta cũng nữa khắp Thế tức chết gì Chuyện gì Trọng tài Có người đang nổi nóng kìa Kìa khắp Ai muốn nổi nóng đây Sao qua từng khắp Thằng Thái chứ bầm mày Đừng có cà chớn biết chưa Tao bỏ bùa mày Khắp bài của mày đều ở trong tay của tao hết rồi thằng khôn Khắp khắp khắp khắp ừ. Tới lại Anh làm gì vậy Sao qua thì khớp Anh tự lật sao hả khớp Danh sách được tiến vào quyết đấu Hiện giờ đang nằm trong tay của tôi Các gì này là Chính là đệ tử của đại sư Mạc Trượt Của Tiểu Phấn Đại diện Ma Cao nữ Mạc Trượt Ba Ba Còn á quân của cuộc thi đua Mạc Trượt Thánh Anh Thiên Cư Và vị cuối cùng chính là anh Tính Mù Chụp hình chỉ được thắng hơn một cái lỗ mũi con ngựa những vị này ngày mai sẽ được tiến vào cuộc thi đua 8 vòng Để tranh đoạt cái bảo tọa thần Mạc Trượt của chúng ta Cái gì đây? Bàn mặt chữa cảm ứng điện tử Nè dạ. Đeo lên Phóng lớn thêm à, Lợi hại thiệt Cái dòng ở trên đồng hồ này Dùng để khống chế màn ảnh lớn nhỏ Tới chừng đó phóng đại hay là thu nhỏ Do mình tự khống chế thôi Màn ảnh là từ cái bàn mặt trượt này Đưa vào cái bóp rồi sẽ phản ra trong mắt kiến của em Bàn của cuộc thi đua dùng có quy định nhất định Bàn này làm sao mà chuyển vô trưởng Đơn giản thôi Chủ nhiệm kiểm tra mặt trượt và bàn ghế hồi trưa này Tôi đã tóm được vợ cậu của nó về đây Cho nó thêm một triệu nữa Tới chuyện đó anh nói coi Cái bàn này sẽ đâu <laughs> Các vị khán giả Sau bốn vòng Vị thần mặt trượt sẽ ngồi lên trên cái bảo tọa này Chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay Nhiệt liệt hoan nghênh bốn vị tham gia Xin mời bốn vị tham gia bắt chỗ đồng cung đương nhiên bắt được chữ đông Tôi không phải tôi Cung đâu Không phải tôi nói cô Tây Mà mặt mũi của cô Tây thôi

Chính dạng Môn thanh độc độc bạch bản bốn phiên Có phải cô chờ con này không Sao nó biết tôi chờ con tắm dặn chính giữa Tập 8 Biết rồi Thiên cửu và ba ba đang xếp bài đó Xếp bài Để tôi cho các người thử sức tay của tôi Lại tốt nữa Tại sao không thấy hết bài của nó Không được Bài là bị quyến rũ nữa Tôi phải biến cho nó hình lại Chính dạng Gì đâu Tới Mùng thành trướng nhãn độc độc bốn viên Xin lỗi Tới con địch nào của cô Chỉ có hai đồng Đến xong bốn vòng này lập tức làm lại cái kính khác Giữa trận nghĩa sao ơi Cặp kiếm của nó có mà giáo Đã bị em bốn trúng rồi Nó không thể đoán được em đang chờ con gì Yên tâm Nhưng mà gì Hình như thấy họ lấy đem ra ngoài rồi Em ra ngoài coi đi Được Bây giờ tới vòng bắt của bốn vòng cuối cùng Tạm thời người dẫn đầu vẫn là cô ba ba Và tiếp tới đó là cô Tiểu Phấn Nhưng mà trong giây phút này Tôi phát hiện được hồ sơ rất là bí mật Thì ra trong lời đồn cô Tiểu Phấn không biết tự lật là sự thật Bây giờ bắt đầu từ cuộc đấu cho tới giờ Tôi chưa thấy cổ tự lật một dáng nào hết Sứ ngôn viên Chuyện gì? Là phiền đưa cho cô ba ba giùm tôi Kịch liệt đến nỗi mắt kiến cũng bể luôn Bây giờ còn lại dáng cuối cùng Cô lại xuống cái rồi Tôi còn thắng cô cả hai trăm mấy con Cô lật làm sao cũng không ăn tôi nổi Đánh xong mới nói Hãy chơi lớn một chút đi Chưa sao Nếu như tôi thua Tôi trả chồng lại cho cô Và quỳ xuống xin lỗi với cô Còn nếu cô thua Tôi bắt cô phải chặt xuống ngón tay cái Cho cô suốt đời không thể lật bài được Wow Vậy thì có lợi cho cô hết Người đẹp thì có lợi hơn người ta nhiều Cặp ngực lớn Nếu cặp ngực lớn là người đẹp Vậy bộ cái công ty sữa bò thì càng đẹp hơn nữa Phải không Được Tôi hứa với cô Đừng nha Em thua chồng của em cho cổ Em phải đích tay ăn lại người chồng của em trở về Được Để tao coi bài của mày là bài gì Chết Trên người nó không có cái gì để phản quan lại hết Sao mà rác không vậy Tây Lại là Tây Chính dạng Cả đêm không ra tay Chờ tới dám quan trọng nhất mới giết tôi Thì sao là họ ăn rơi với nhau Một người nhìn thấy hết bài của tôi Một người thì giết tôi Vậy tôi không thể nào ăn được Dù sao cũng ăn không được Tôi làm tập tâm miêu Nó làm quá gì đây Bài của nó rác như vậy Không lẽ nó muốn tới thập tâm miêu Bị giận Tiến trình cuộc thi đấu càng ngày càng kịch liệt Cô Tiểu Phấn đột nhiên ra quá chiêu Đồng Đồng Còn hai nhà khác thì bán mạng Giết nhà dưới wow, Chuyện gì xảy ra đi Bốn dạng Bốn dạng Hồng Trung Hồng Trung Năm đồng Ngũ đồng Bạch bản Bạch bản Ba gạch ba gạch phát tài phát tài ông rano con này không phải là kêu phát tài con này kêu là bông phải ha làm sao đây tức là ông đã thiếu bài ờ lại thiếu bài tám dạng ăn rồi ông đi rồi hả chỉ đôi kỳ bài thôi làm gì khẩn trương vậy bảy dạng Nhất động Anh chị em Lần này tự vệ hết rồi Bà bà Lần này tôi có quan phải trả quan Có thù phải trả thù Để coi sao đỡ Con sân bay Thấy không được cái bài con nói là bài gì Sáu gạch Sáu gạch Luôn cả ông trời cũng giúp tôi Có đôi lúc lật bài hơn Không sợ người ta ra thủ đoạn Thì ra con bắt Ngoài mặt có một con bắt Trong tay của tôi cũng có một con bắt Cho dù có đánh ra cũng là thua hai thôi Bắt Ờ, coi cái tướng của nó chắc là chơi không bắt rồi Nếu tôi đánh ra con bớt Nếu như một tới hai ơn Thì chuyện sớm sẽ bị thua Không thể đánh được Chính dạng tam miêu Thập tam miêu Thập tam miêu Không thể nào Trong tay cô có một con thiên cửu Trong tay của tôi có một con đồng Tay của tôi đang cầm con bát Làm sao mà cô tự lật được Là cô gian lận phải không Là do tôi chơi mày Trong tay của chỉ cầm là con một đồng Chờ con bát cuối cùng Là do tới đây chụp con bát cho cô coi Đồ ngu Chịu chơi thì nhận thua Mày giỏi thiệt Cực kì mày Hi, Quỳ xuống mau Đồ hèn hả Mày hãy nghe đây Nghe cho rõ nè Tao làm lớn mày làm nhỏ Bây giờ tao đặt tên cho mày là dẫm con Tổ trọng án Chuyện gì Mời theo tôi về để chờ điều tra à, Đây là Tiểu Phấn, Cẩn thận Hi. Hi. ấy yeah yeah yeah yeah yeah, dạ anh cụ anh cụ cảm ơn anh làm người tốt cảm giác ra sao tôi mua nàng tiệp phấn thắng thắng đến nỗi nứt túi luôn kìa làm người tốt còn có thể kiếm được tiền tôi thích lắm <laughs> sao có người thân nhau vậy Ui, anh đã nói chuyện với anh thiên cựu trước rồi mà à, mình qua bệnh uống vài ly đi được đi làm vài ly wow. mà sợ Tha lỗi cho anh Anh đã biết lỗi Anh đi đứng dậy Cái gì đứng dậy chứ Ít nhất bác nó quỳ tới khi nào kêu đứng dậy thì mới thôi Ê Anh sẽ làm lại Anh sẽ sửa đổi Thiệt sao ừ. Anh hứa với em Vậy thì tốt quá Quán quân cuộc thi đua mặt trận quốc tế Là hoàng hậu tự lực tiểu phân Anh chị tự nhiên Xin mời Mời tự nhiên Đó Mời cái gì cứ tự nhiên không sao Thiệt ừ, Nè Đánh đi Mau Ra con này Biết chưa Đánh con này